những lính nơi về siêu và ngồi đây còn ngoài kia biết bao nhiêu người còn lặng hợp và đi làm đường lạc lối ngày qua ngày rồi tới uh, tuổi già bệnh tật và uh, ờ, sầu khổ buồn chán là depression nó mỹ này đa số là bị depression nên các con trước đây có depression đó mà vô họ thiên rồi á cái depress này chắc nó sẽ tan liền á phải không <laughs> đệ tử tí sau <laughs> còn á à, à, nghĩa là trước tiên cái bộ không có gì chỉ uh, mong tất cả khi mà biết thiên long sơn bây giờ giờ mai mọi thiên thì cái bệnh trầm cảm hàng ngày về sự lo lắng về con cái á, những cái câu hỏi những cái nghiệp của con mình và hôm nay á, tử này giỏi độ được hai đứa con mang nội thiên để sau này nó giúp ích cho quốc gia còn hơn mơ mốt có lấy vợ lấy chồng lấy người mỹ đi luôn để hỏi việt nam là nước nào ô chút xíu là phải nước của tôi luôn <laughs> mệt ha mình cũng có phước làm gì là mình uh, trước tiên phải có đời sống mạnh khỏe sức khỏe và vui vẻ thì mình mới có uh, tuân theo 12 giới lực của cha mẹ trong đó có nhân chí tính lợi nghĩa nội cái chữ uh, ờ, lợi nghĩa thôi á là mình đã đi chậm lại hàng ngày cái tâm mình chạy ồn ào lao xào lao xào quên cha quên mẹ quên bước đê ông bà mình luôn rồi thì chỉ cần làm món nữa suốt trong đó thôi là mình đã thấy gia đình thay đổi rồi nhanh muốn làm con người tốt á là đầu tiên á, trước khi mình làm gì quyết định gì mà có hại người á, nhìn là mình là họ thiên giữ 12 giới luật cái nhẹ nhàng thôi là mình đã không có muốn ra đường nó lá ai rồi hẹn ai á gán đến đúng giờ mới thành công mình hẹn 12 giờ 11 giờ 45 là mình phải tới trước 5 phút không có trễ để đó là cái thói quen chứ nó không phải là giờ giấc giờ giấc là do chính mình quyết định muốn qua Cali thăm Thiên Long Sơn là cứ đi Tôi cứ nói ồ xa quá họ mới bay như ngồi ngủ thôi 10 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng 10 tiếng thì ngủ một giấc dài 2 tiếng thì ngủ một giấc ngắn nát cũng tới gặp được cha được mẹ đó là cái tâm cái lòng làm nhanh thì à, phải đúng cho nhanh nhân cách con họ thiên không có làm mất mặt thượng đế nha à, còn à, mang họ thiên không có đường mà muốn làm gì làm muốn là lấy lợi cho mình mà làm khổ người đừng nên làm nha thấy chuyện gì đúng á bập lên làm liền chuyện gì sai hay để suy nghĩ là 24 tiếng nó mình suy nghĩ 24 tiếng thôi chứ mình nhớ 12 giới luật đó là mình sợ mình không dám làm mình thấy đỡ một cái nghiệp rất là lớn rồi đó trí là trí tuệ trí tuệ là nó đọc kinh là thiện và tự động nó tăng lên mỗi ngày ngồi thiền á cái energy của mình từ mình có màu đen cái hôm nay dò thiên lên màu xám lên màu xám cái từ từ lên màu trắng màu trắng cái lên sáng rồi là một dòng cái từ từ cái hai dòng nhưng mà hai dòng thì thường nghĩ là khó đấy ờ, phải à, cắt ái ly thân rồi không có muốn mấy đứa tử cắt ái ly thân yêu cho đậm đà vô gia đình phải hạnh phúc mình mới mình mới tu nghe để gia đình ông hạnh phúc à, nên ở trong à, đây mình có ông đệ tử thí á mình thí bị chồng cắm <laughs> ở đây cũng tội nghiệp ừ. Ờ, hiểu lầm đó chưa từ từ từ từ để thí độ thì lúc đầu á mà mấy con không làm đúng như phụng nói là phải đừng có đừng có um, làm cho người ta nhiều lúc người ta không có muốn nói xấu cha mẹ thượng đế tà đạo người ta không nói xấu thiên hướng việt là à, dị đoan ảo tưởng thì mình cứ chậm chậm từ từ mình phải à, đừng có nghĩ là ai cũng có cái lối suy nghĩ giống mình ai cũng có lòng tin giống mình và ai cũng có cảm nhận giống mình mỗi người mỗi khác chung nhà chung giường chứ là khác mộng không đó thì cẩn thận thì từ từ mình mới độ được bữa nay thu ba lát và gác rồi ta trốn rồi à, cái ông nội kia ngồi đó kìa đang bấm bấm máy vậy đó ông ngồi kìa ông chỉ là thương vợ sợ vợ cắt ờ, năm mươi phần trăm cho nên ông ngán đi theo ông làm gạt được to cái lòng tin ông chưa có ông còn tin uh, <laughs> cái gì em chị dắt <laughs> à, bất cơ thì à, từ từ cũng từ từ mà ngồi đó cũng từ từ từ từ cũng sẽ bị nhiễm bởi lễ nhân lễ thì à, cái cái lễ nghi á của à, từ xưa tới giờ cúng kiến ông bà ông bà rất là chờ những cái ngày lễ dỗ đám dỗ hay là tết rồi đó thì nhà nào họ thiên cũng phải có một cái bàn thờ thờ tổ tiên trước khi mình thành phật mình cũng phải trả ơn cái pháp hành đúng không à, rồi cái mình nhưng mà mình để à, để chữ chủ quyền thất tổ dụ mình là, là họ Nguyễn ông chồng mình họ Trần thì mình cũng để hai à, đàn cha đàn gái hai bên vậy đó à, hai cái bà dì họ họ Nguyễn họ Trần chứ mình đừng có để cái hình của má ruột mình bự tổ bố rồi hình của má của ông chồng mình có chút bẻo mỗi ngày ông vô ông thấy nhiêu đó thôi là ông cũng phát ghét mình nữa cái tâm con người nó tính ghê gớm lắm từ ly từ tí thì mình chỉ để chữ chủ quyền của ông chủ quyền của tôi hai bên giống nhau ví dụ cái hình của bên à, bên mình à, 8 với 10 thì ở bên kia cũng 8 với 10 đó vậy đó ví dụ mình đốt nhang mình đốt hai ờ, hai bên hoặc mình để một chậu nhang đốt cái chung luôn cho khỏe khỏi bị ngợp bớt khói nhân lễ nghĩa trí tính nó có hành tính mình hứa cái gì mà đừng có theo cảm tính của mình đụng gì hứa hứa nghĩa là không nổi thà không hứa là làm nó mới hay đó. đó cái căn bản đầu tiên của 12 giới thiên tâm tất cả các lãnh tụ quốc gia của nước Việt chỉ cần cái à, giới à, một một giới đầu tiên thôi thì là, à, là quốc thái chân ngang rồi nhưng mà khổ ông cái là đại ca là không nổi giới thứ hai của thiện tâm là không giết người không tự tử không sát sanh không hại vật không phá thai nên ăn chay hoặc tam tịnh nhục không giết người là với mình mình đừng tưởng là mình người này giết người này hay là bác này lụi bác này không có giết người có nghĩa là đập con ruồi cũng là giết người đó. đập con kiến cũng là giết một mạng người là trong thiên tâm nó có cái uh, câu người thụ dạy đó tuần chiêu dần đáng trực chi mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nguyện như tức thời sanh tịnh độ nghĩa là mình vô tình trên cái gót giày của mình trên cái đế giày của mình mỗi một ngày mình đã dặm lên biết bao nhiêu chúng sanh ở dưới chân dưới đế giày của mình tan nát là tán kỳ hình đó. thì mình độ cho nó luôn vừa giết nó vừa độn nó mà nó thật đừng con nó nói là mỗi ngày con không có giết ai bảo đảm có đừng cháu đó à, đừng có nói là à, không biết không có tội hôm nay mình biết rồi thì mình mình phải sửa sửa tâm từ bi thấy một con vật ở ngoài đường bị xe cán cũng phải niệm phật cho nó đi ngang nghĩa địa đường Alam Rock Đấy, chấp cái tay chào người ta cả triệu người đang cả triệu cặp mắt đang ngó mình đó mấy con đâu có thấy mỗi buổi chiều á, nó ngồi trước chỗ cái tấm bảng thì thấy hoài nó ngồi nó chơi nó ngó ma nó ngó người chạy xe qua lại tại nghĩa điện ngay ngã tư xe nhiều lắm mỗi ai dùng mẹ làm rót à. Ờ. nó coi mình như là vui của nó vậy đó. tại nó buồn lắm đâu có chuyện gì làm đâu đã chiều mặt trời vừa xuống là nó lên đàn à, mỗi lần sư phụ đi về á sư phụ có sợ mà mình sợ nó nó cứ thấy ánh sáng nó bu theo rồi cái mấy đứa nhỏ rồi cái bên á sư phụ đi đường khác không à thì ra mỗi lần mấy con nghe nghĩa địa đó phải xá mong các chư vị à, sớm gì với chúa đa số họ là người ngoại quốc đúng không thì sáng nào có đọc kinh không có đọc kinh gán thuộc lộng câu đó để mình tránh cái tội giết người á đi vô nhà hàng tiệc tùng đám cưới đám dỗ người bạn của mình nó không có giới luật nó không có đạo thiên tâm cũng nó không có đạo phật nó không có dự nó không biết đạo là gì đi gọi là không có đạo thì nó thích ăn uh, cá loại tươi để ngon thích ăn tôm hùm uh, út cái con hùm men lớp tờ vậy kệ nó nhưng mình đừng cản tại vì cái sự giao hảo cái sự hòa đồng là quan trọng mình đừng có để cho người ta nhìn mình là lên lớp họ nhưng khi họ kêu ra cái quan trọng thí dụ họ làm ờ, <laughs> cái gì ta tôm xào gừng thì mấy con chỉ ăn gừng thôi đừng ăn cái tôm không cái nó hỏi ở sao mày ăn rừng nó để ồn rừng bữa nay ngon rồi tôi ăn tôm tôi ngán rồi cái mấy con đựng nói là ô tôi uh, uh, ăn nó tôi bị tội cũng là hư bột hư đường đó mình phải thích ứng đỡ người ta mà phải thích ứng ở trên món cái gì cái tệ nhất là cũng phải có cơm trắng chai nước tương với ớt kìa mà con đừng ờ, lo lo quá, nó không để ý mình phải nhìn nó không để ý mình đã bụng gắt nó tưởng đâu mình ăn nhưng mà thật sự ăn hay không tự mình biết nha cái vụ đi tiệc tùng quá trời luôn mỗi tuần mấy con không biết ở Dynasty á cái uh, đi mấy đại gia mà thì mấy đại gia sao mấy con tự hiểu rồi đó gót rượu chơi luôn thì cũng để đó rượu mạnh để đó luôn nước ngọt để luôn trà để luôn cái gì cũng đồ mạnh kêu ra để trước mặt sư phụ tức là họ họ họ tốt với mình nữa sư phụ cũng bình thường cái quan trọng cuối cùng sư phụ đứng gì chỉ uống nước lạnh với nước trà thôi để bộ vô nhấp hát nhấp môi đâu sao đâu nó đâu biết à cứ thế mà làm có chắc đây là đâu vừa được hòa thiết đúng không thì đó là thiên tâm là chỗ đó chứ không phải mình cao kiểu mình nói ồ à, tôi muốn rượu tôi không uống bia mình cứ kêu thoải mái giống người ta còn mình mà không kêu á người ta không dám kêu thì lúc đó đó cái cái cái cái chuyện mà mình độ ta cũng khó lắm á mấy còn có nghe cái chuyện mà mấy à, người đi à, chè lưới một cái làng chài sắc xanh khủng khiếp một vị bồ tát phải đo phải quá ra một người uh, uh, tài công thiền trưởng cũng đi bắt cá cũng ăn như họ rồi từ từ nói chuyện đạo cho họ nghe họ bớt đi chứ còn nước không con không dốc thì con không có thể nói được cái vụ độ biết bao nhiêu đại gia chưa từng biết cầm cây nhang hôm nay á cầm á là nhờ vậy đó à vô chỉ những cái đó do gia đình cũng vậy bạn bè cũng vậy bết đê cũng vậy họ làm gì làm đừng bao giờ cản đừng bao giờ lên lớp ai đừng bao giờ nói mình hay hơn mình mới học có một chút chưa chắc là hôm nay họ chưa ngộ chưa biết là họ dở mình họ mà ngộ rồi họ hơn mấy con xa chừng luôn á đó thì chỉ nói dạng uống thôi không tự tử dĩ nhiên là mình không có phá thai những người người ta không có một cái gia đình họ thiên người ta không có biết uh, cõi tâm linh không biết cõi trời không biết phật đến khi họ đến đường cùng á, họ có thể tự tử tự tử là không có đầu thai được tự tử bắt buộc là là bị đọ liền á cha mẹ cho mình sát phàm để đi học chứ không phải cho mình sát phàm để đi đi tự mình giết mình bất cứ lý do gì cũng không được tự tử cũng không được rút ống gia đình khi họ cô mà tại vì cái thằng hồn lúc nào cũng muốn kéo người giây phút nào của dương trần dương giang thì họ kéo theo tuy là họ không có nói chuyện được khi mà họ còn nằm ở trong cái phòng bên xì phải không mình không có quyền đó mình đừng có uh, diện lý do là tội nghiệp đừng có diện lý do đau đớn đau đã đau rồi tội tội nhưng mình phải cho cái thần hồn của người bạn mình cha mình anh mình em mình mình chỉ khuyên gán niệm phật mình chỉ khuyên gán về trời trong giây phút đó là mình chỉ nói được vậy thôi chứ mình đừng nghe lời mấy em bác sĩ đa số những cái nhà thương ở đây á nó muốn rút sớm chị biết không để bớt tốn tiền đánh phủ à, không biết không Ủa con tin á con không có mê không bảo hiểm con vô nhà thương đi nó muốn mình chết sớm á mỗi nhà thương á nó nó cố tình á nhiều lắm á để bớt cái chi phí <laughs> đủ á như phá thai cạn nên phá thai người nào lỡ phá thai thì hôm nay cũng sám hối rồi ờ, độ cho đứa baby đó nó hiểu đạo thì nó không theo phá mà nó không theo phá là mấy con hư cả đời giàu không giàu nghèo nghèo muốn lấy chồng cũng khó muốn lấy vợ cũng khó với thứ ba không nói dối không nói ra nói vào không nói lưỡi hai chiều không chia rẽ người khác không nói dối bảo đảm mấy con mỗi ngày con nói dối thứ nào mà nói mình không nói dối giờ ta lên tới đứa nào không nói dối không con nè à, sư à, tin con đi nhưng mà sư phụ cũng có nói dối con cả sư phụ cũng có nói dối á có vậy hả nhưng mà mình nói dối có lợi cho người ta nhưng mà cũng đừng nên bắt chước kiểu sư phụ sư phụ làm kiểu gì nó đã ngoại lợi với bên người thường rồi miễn sao mục đích sư phụ là lùa hết 96 dạng ít lưng <laughs> căng về trời là được ở công đức sư phụ cái gạt của người ta mà chi chia ở trong à, buổi tiệc tùng á hỏi nãy anh uống nhiêu ồ anh uống nhiều rồi đúng là nói dối đúng không à, đủ kịp nói dối, thường nói dối mỗi ngày không nói dối nhờ độ được mấy thằng nói dối, <laughs> dạ không nói dối không nói lưỡi ra và quan trọng nói dối có lợi người mà bất lợi cho mình tốt cho người này thì nó hơi nhiều vì tự nói gió này hồi xưa mình không dám nói phật cũng có nói gió nè gạt ngại nàng đi cưới vợ mà cuối cùng bỏ ông vợ <laughs> giống như đám cưới á rồi cuối cùng đi theo cái phật tu cũng <laughs> là một cái hình thức nói gió vậy à, nang đà nang gì á cũng vậy ở ừ, đó ở ừ, bữa sao làm thị giả thì cũng là nói dối có một điều trên mạng những lời chư phụ là thật tình là những lời của chư Phật chư Thiên cho chư phụ lên đây lộ cơ là thật một triệu phần trăm là thật còn mình dùng chữ nói dối không phải chư phụ chỉ là à, à, theo thời thôi thích ứng theo à, hợp thời hợp cảnh chứ không phải là kiểu mà nói dối như mà mấy con nghĩ là nói dối à, trắng trợn hả thường chỉ là hợp thời hợp cảnh để cho ta độ người thôi còn mà nói dối mà mà thiện nó thuộc chưa từng, à, thôi nói thật không á ví dụ như uh, ví dụ như những những cái chuyện làm núi làm đạo có những cái mình cũng không có nên nói thật nữa ví dụ như từ đầu cái núi bị đóng cửa sư phụ nói gió là ờ, tại đang sửa chữa chứ còn nếu mà sư phụ nói là tự vì à, tôi xây cái restroom nó không có đủ cho hai này cát thì lúc đó người ta sẽ náo động nữa có những cái mấy con khó hiểu lắm nhưng mà những cái mà hợp thời hợp cảnh đó, sư phụ biết cái gì để mà sư phụ nói còn về đời sống của con bình thường á, cũng à, có cần những cái hợp thời hợp cảnh mình nói cho một người nghe không phải mình vừa nghĩ ra cái gì mình nói liền mình biết người đó nói sai mình muốn chỉnh họ mà mình muốn nói liền cũng đừng nên nói phải chờ đúng lúc đúng giờ mình nói là cái đó em sai cái đó anh sai thì nó mới có hiệu quả chứ không phải mình nghĩ ra gì mình nói liền đâu nó ra nó vào thì biết rồi đó lúc trước nay mấy con ở tám và chín kiểu nào không biết khi mai họ thi không có được nói qua nói lại người nào làm lỗi mình nói một lần xong mình không có được đồ lỗi của người ta tại vì mai mốt mình cũng vậy à tất cả chúng ta trước khi bỏ sát hành không ai hoàn hảo Chưa đi vô vụ lúc mà cha ban cái đạo xuống thế gian ngày 16 tháng 3 năm 2017 Vụ chỉ có thời tài danh sắc thực thì năm thứ đó vụ nói hoài đó tài là tiền danh là là danh vọng đó sắc là sách là biết rồi đó thật là ham ăn đồ ngon đồ này nữa thì là ham ngủ nếu cái vụ phạm năm thứ đó cái vụ tự quỷ sát mấy con đừng nên thời kiểu đó nghe mấy con cần có tiền còn tiền mà những công ty đưa hợp đồng vô thì cái cách làm ăn của cái này á nó đưa lên trên mạng mỗi ngày nó còn chip thì nó đặt hàng vô làm cũng chưa cũng chưa từng có một salesman trong 40 năm làm cái nghề này ngày xưa sư phụ là kỹ sư đi gõ cửa từ công ty xin đồ nó làm thì sư phụ là xe à, mày cho tao đồ làm đi tao làm rẻ làm rẻ thì nó thấy sư phụ thật tình rồi có uy tín ngủ ngày có hai tiếng con biết không gần hai chục năm trời không có một ngày chủ nhật nào mà sư phụ không làm hai ba bộ đồ đồ vest trong xe đồ chiên cũng ở trong xe đổi đồ liên tục đi đi gặp uh, giao với khách hàng thì đồ vét đi vô hãng làm thì phải đồ chim thay đổi vậy đó <clears throat> thì sơ bộ là xeo từ đầu tới ngày hôm nay không có người làm xeo thứ hai đó là ngộ lập sự nghiệp mà thời xưa nhờ hứa hẹn đúng giờ uy tín ví dụ chưa từng mướn một người xeo men nào người ta cứ nghĩ vụ mướn người mỹ xeo men làm không cần giới thứ tư không tham lam tham lam nghĩa là gì ai cũng biết rồi đó nhưng mà mình tham làm tham uh, nhiều khách uh, à, tham nhiều income để mà mình đi giúp đỡ gia đình thì cái đó cũng ok á đúng không còn tham á, mà mình cầm tiền cho sòng bài mình muốn lấy tiền của thằng à, thằng à, chia bài á lấy tiền của lát vai gác á thì thử tham với nó đi cái phần trăm mà mình vô sòng bài mình đánh đó là mình đã thua là trước mắt là 43 phần trăm rồi tại cái bộ bài nó chia vậy mà nếu không làm vậy có tiền điện mà nó chạy suốt ngày bên đó thấy có ai mà vô lát vai gác này à, Reno mà thắng không đó là tham cái tham đó nó con ngồi cháo thì con lên đấy tự tử nó mà rút ra liền biết đủ là được rồi nếu những con bò ở Việt Nam á, mà họ biết đủ á, hôm nay họ đâu có bị à, bị đốt củi đâu tại vì tiền nó nhiều quá thì nó thành ra là một cái à, món mò cho người ta đi săn á cho nên sư vừa có chút tiền nhiều là đổi xe măng hết tao có gì tụi mày đừng cướp tao tụi mày đừng kiếm chuyện tao ai ra đồng nào đổ xi măng với mua tượng không chứ không có để dư giả không tham không trộm cướp chậm quá à. không làm tiền người khác cái này nó hơi khó à nghe ở việt nam á, mua một cái chích 10 cây 40 cây mà không lấy vốn lại làm sao được cái lương tâm của cái ông công an ông đứng ngay góc đường nói tao đứng ngay góc đường này được là là tao phải tốn tiền 40 cây tao lấy 40 cây tao đâu có tội đâu công bằng mà ông sẽ nghĩ như vậy đúng không <laughs> nhưng mà cái ông trước thì lọt xuống địa ngục rồi thì cái ông đó cũng lọt xuống địa ngục nữa đi hối lộ đi bắt người ta bắt một cách vô cớ để mà lấy vốn lại là có tội rồi không cần biết cái chức của mình mua nhiều đứng ngay góc đó ừ. nên là kỳ này ở dưới à, ở dưới cầu nhiều lắm áo vàng chói và áo vàng lật lợt cũng nhiều nữa <laughs> không cho dây nặng lãi thì cái đó là ai cũng biết chuyện đó giới thứ năm là phải khiêm tốn khiêm tốn mình à, nói rồi mấy con lúc nào cũng giữ danh dự của cha của mẹ à, và cũng hãnh diện tôi họ thiên con của ông trời à, phải làm cho nở mặt thượng đế nở mặt cha trời mẹ đó thì nó còn cái nghĩ nhiều thôi là tự động những cái thứ khác đó, đi chung hết à, mình đi giao thiệp mình đi à, bết đê tiệc tùng hay là mình đi bất cứ một cái nơi nào thì là mình đều khác thường hơn người ta mình không có lăng tăng lăng xăng không có à, nói lung tung nói những gì cần phải nói cười lúc cần phải cười <laughs> nghiêm càng lớp càng phải nghiêm chứ không phải lúc nào cũng cười lúc nào cũng cười thành gì hả à lúc nào cũng ờ, lùm lùm ờ, im im là gì à lúc nào cũng phải tỳ ra đúng không à làm sao mình nghĩ là mình con trời á thì lúc đó mình sẽ khác tại vì trong cơ thể của mình nó có hai cái luồng điện cung điện của mẹ là cái chân uh, chân thành của mình là cái, là cái bóng ma đó là của mẹ tạo ra còn cái trí khôn của mình là chân linh là do cha tạo ra mình có hai đó trong cơ thể mình rồi mình phải uh, biết là mình con trời họ thiên không có nên uh, làm cho những người khác uh, phiền gì mình phải khiêm tốn không ngã mạn không tự cao lúc nghèo cũng không nên tự ờ, tự kỷ gọi kêu là ta tự bị diệt kỷ vậy đó lúc nghèo cũng không có nên cũng phải bình thường lúc làm triệu phú cũng không có nên cao nghèo ảnh diện mình nghĩ cái đó là cha mẹ thương mình hôm nay mình có ờ, một tiệm nail ngày mốt mình có 10 tiệm nail một hệ thống nail hồi xưa mình làm tháng là ờ, 10 ngàn hôm nay mình làm tháng trăm ngàn thì mình có cuộc sống khá hơn gia đình khá hơn nhưng mình cũng phải ờ, giúp ít nhất 10 phần trăm hay chục trăm cho những bà con dòng họ xa bên nước Việt đâu có đâu có quá đáng đúng không tại vì họ cũng có tài trí như mình chẳng qua họ không có lọt qua mỹ họ không có cơ hội mình có cơ hội cái phước của họ khi mình gửi tiền về cái phước của họ tự động ở trên trời Phật nó giao qua cho mình dùng cái bàn tay mình làm để mình đưa về cho họ cho nên cái số tiền mà con gửi về cho ông ngoại bà ngoại cô gì á không phải là của con là cái phước bên của bên đó tại cái nước việt không có tạo cơ hội nhưng mà nếu về đức hạnh chưa chắc đức hạnh của con á, là cao hơn mấy người việt nam nghe nên có Quang gì gửi tiền về Việt Nam á, mình đừng có nghĩ là mình hay à mình về bển á, mình sai đó đi múa này cho tôi ô đi làm đi cà phê cho tôi ơi à, ờ, ờ, cái này sao giường này ga này giặt chưa rồi này nọ nó đừng nên tự mình phải làm hết cái hộ về Việt Nam không ai biết cái hộ là chủ muốn hỏi mấy nữa ở đây cái áo thun Costco 10 lần ba cái cái quần sờ đỏ quần sọt thế mà mặc cho tới hai tuần lễ về Mỹ đi lang thang <laughs> đi cái đôi dép cà sẹt cà sẹt à vậy đó hỏi gì đó nó mát không có thích à, đi vòng vòng trong uh, thành phố cứ dưới quê ngồi dưới gốc cây gốc sồi bắt cái dẫm ngang vậy đó chơi với mấy con tò ở đây nấu dễ thấy cò đâu không Việt Nam <laughs> tiêu thụ phá nhìn mấy con cò bê xuồng phải không nó có nhà tiêu thụ có mấy cái, mương đó ừ. vậy vui mục đích là vui thôi mà ừ, giờ qua tân cũng có xong nó cũng vui mà ở phía sau nhà qua qua đó cũng có mấy con cò nữa thấy nó y như kiểu Việt Nam vậy đó Vụ nói Mỹ Hạnh đó làm 200 cái ghế thấp thấp <coughs> mà có ngồi ngồi giúp cỏ mà ngay bờ sông chứ à, giờ đó, à, bữa qua ngồi hai à, cũng ngồi với cỏ hết thì cũng ngồi với cỏ luôn lấy cái giày á chơi lên cho đựng ướt cái quần được đi mà vô hết giới thứ năm là nó có cái phần là không hận thù ganh ghét khi mình dạy ngài á sư phụ không dạy ngài quá ba ngày về lục phật sư phụ ngày xưa mười mấy năm trước có thọ bồ tát giới là không dạy ai quá ba ngày mấy đứa con hôm nay đạo thiên trong cái giới hương năm này có đó mình tập cái đó đi mình dạy người ta quá ba ngày á chừng mình bị ung thư giận <laughs> có mình dạy người ta đâu có biết đâu cho nên người ta làm gì dữ lắm thì cũng xong qua ngày xó sụp làm lại lúc nào mình cũng để cái tâm của mình nó bình thản như này à, như tờ như cái bản này ngày nào cũng phải à, viết viết cái chữ mới vô đừng có để chồng chồng lên thì con người mình sống rất là bình thường thoải mái không nên đừng giận này quá ba ngày không mua toan hại người thì cái đó biết rồi không uống rượu say xưa nghiện ngập cờ bạc ở này căng là nghe bảo đảm trong các con đều có đi tiền mấy chư thần mấy chư tiên mấy con có biết là tiên âm không cũng uống rượu đánh cờ mấy anh tiên mình sư phụ cúng mấy anh thần cũng có uống rượu đúng không địa tiên mấy ông uống rượu mà mấy con cũng nước chả cũng ok nhưng mà không phải <laughs> xưa trên núi mình về tân thành á thì ổng phái cà phê đứa nào làm cà phê ổng không phái mỗi ngày nhưng mà ổng cũng ờ, cũng không phải có một chút rượu rồi ờ, mấy vị à, rồi đó đúng không à, cái mình nghĩ là à, cái gì mà mình cũng chắc chắc quá đó thì nó lại không có đúng cái quan trọng là tránh đạo hay tà đạo là do cái tâm của mình cái trên chợ hội bàn hào hay là hội tia gì à, tủ tiên gì đó mấy là có thiệt á thì mấy con đi tùy tùng nhấp nhấp chút thì ông ok đừng có để làm sao cái đầu mình nó xỉn mình được rồi xỉn xây có nghĩa là mình à, mất đi cái à, cái lý trí của mình thì cái đó thì mình làm chuyện sai thôi khi mà mình nắm được cái căn bản là à, giao du giữa dòng đời nửa đời nửa đạo thiên tâm là nửa đời nửa đạo mà mình làm cho mọi người vui là câu rồi đó mình làm cho mọi người dị ứng mình thì hơi là khác thường mấy con đang mặc đồ này một chút mấy con qua chùa thấy chừng hai ba trăm mấy bác cái nghiêm trang mặc áo chàng mấy con có dám sát lời tới làm bạn không đúng không mấy con hiểu không à rồi mấy con đang à, có đứa ăn theo ngày ăn chay mà ngay ngày đó mấy con là ngay ngày ăn à, nặng tam tịnh nhục vô thấy ta ăn chay không thì mình ăn chay luôn thì tốt lỡ cái bà ngồi kế bên bà hỏi à, con chay bao lâu rồi hả thì con phải nói thật đạo thiên không có nói láo ờ à, tôi ăn tam tịnh nhục bảo đảm con sẽ làm cái bác đó giận liền đó hợp ờ, ý đúng không thì tốt nhất khi ta hỏi mình không trả lời mình không có muốn nói láo nữa mình cười mình nín giả bộ tôi đi bếp cơm cái phật tử á, họ so đo dữ lắm á ta bộ tu với họ mười mấy năm thì biết không phải dễ sống với phật tử đâu họ được một chút giới luật một chút nghiêm trang một chút thanh tịnh là họ lên lớp một đống người á cái hộ không có ăn vậy thiên không có ăn vậy thiên ra đời để xuất chúng hãy làm cho cả gia đình mình con mình có tiền đi học giàu có ra đường phải ăn mặc cũng chỉnh trời không có được mặc sụp sệ mấy con không có tiền mua LV thì ok có cũng hãy nên mua để không phải mình xài sang nhưng mình đi vào những cái chỗ để cho người ta đừng coi thường mình người ta coi thường mình thì người ta mình tạo cái ngã cho họ đó mình sống nó hòa đồng với đời là như vậy không phải là hội suối để mình mấy con thầy sang nha nhưng mà tùy theo mỗi người sư phụ đi những cái nơi mỹ người mỹ không giờ biết cái tâm sư phụ là người tu cứ nghĩ sư phụ là người super uh, businessman lắm sư phụ nói chuyện bình thường ở ờ cái hộ đi ăn à, với chàng nhỏ phong có quê là mấy thằng giàu á qua à, trước kia đi hiêu ta hả phụ đưa trôi đẹp quá mày có coi không chi có không đừng có nói phụ giàu mà ngủ không biết xài đồ là để cho họ cũng có một chút xíu hiểu tao biết hết nhưng mà tao không có chắc vì để mình giao duyên với họ để từ từ mình nói chuyện với họ để mình từ mình độ làm những cái việc đúng cùng một cái chí hướng chánh nghĩa nếu không á không phải dễ đâu con bây giờ con không có ăn mặc đàng hoàng không có một cái gì gọi là nó này chết quá tao chết mày lắm đúng không đó để hồi nhà mấy cách mà, mà mình giữ giới là mình miếng sao mấy con đúng giữ giới nhưng mà ra đời phải thích ứng là như vậy nghiện ngập cờ bạc rồi biết rồi hai cái việc cái nghiện ngập với cờ bạc đó, nó khó trị lắm nhưng mà ở trong các con những người chồng hay là uh, bạn bè anh em đứa nào mà có dính nghiện ngập cờ bạc đưa tới cái thuộc luôn sẽ trị hết được đó thuộc bảo đảm luôn nhưng mà nó phải chịu ngồi nói chuyện có cách nhưng mà nó phải chịu tới hay không được vì bộ phải có giờ nữa nghe à, thì nhưng trong nhóm mấy con thôi bộ làm cách nào bộ đà, thì tự bộ mới nói được em gái con hả à, nghỉ ngập chưa ờ, nghỉ ngập rồi tại sao cô chỉ nói hai cái căn bản tại sao họ nghiện nghiện xì ke nghiện cần sa nghiện rượu nghiện quán nhậu nghiện nhìn mấy em gái ở quán nhậu à, cẳng cao đi lon ton nó cũng là nghiện à, nghiện à, tiếng ồn ào mình karaoke trong nhà trong này thì để cho nó có sự thay đổi không khí khác có những người đi nghiện karaoke chiều nào cũng đi ca là khác nghe nhưng mỗi chuyện mấy con em phải coi cái sự gì nó khác thì mấy cái đó là sao là vì họ rất là cô đơn rất là ho lồ trong cái cái cái, tâm rất là trống rỗng mà họ cần có một cái gì để lắp lại muốn muốn lắp lại là gì chỉ cái họ thì ngồi thiền trước là từ từ đầy chỉ từ từ lên khoan á do đọc kinh khoan hả cho họ thiên khoan này hết cứ lên trên núi ngồi nhìn vô tượng nhìn chừng ba lần mà lên núi bảo đảm nó chưa phật độ liền vô từng chị mấy cái thằng nghiện hung dữ hết luôn á nó nhiều kiểu á nhưng mà nó có cách chẳng qua họ cứ lông tông ngoài đường rồi gặp bạn xấu không à rồi gặp những cái người tốt á à, lánh né nữa thì họ mặc cảm rồi từ mặc cảm cái một ngày tăng đô tăng đô tăng đô tăng đô rồi từ từ cái tuổi thọ giảm rồi lại chết chết đòi đi ngục con thấy phí cuộc đời không phí khi đã đi không có đúng đường rồi tàu đã đi lạc hướng rồi thì nó sẽ sẽ ờ, bị đụng vô đá ngầm hay là bị uh, uh, cái lóc cuốn đó, chìm mất cờ bạc cũng vậy thôi em trai hay em gái em có con em trai hay em gái đó không có cần lên núi thêm cần chỉ cần qua bên đó nói cho hồ kêu nó qua rảnh thì cứ mở cửa lại cha mẹ bảnh cũng được nữa à, chịu khó chạy cũng đi à, là ở mà viện mi thao bữa mẹ cũng hiện lên ở viện mi thao à, rồi mẹ mới nói với thụ là phải à, coi cái giờ giấc mở cửa chỗ đó để cho ta vô mục đích mình đặt tượng mẹ ở một cái ở à, trên lầu á trong tấm thiên hương á là để độ cho cấm cái thu của vị mi tha của người việt để cho thịnh lại chỗ đó nó trượt nhiều lắm tàn nhiều lắm ô uế cho nên người việt nam cộng đồng việt nam ở san jose không có ngóc đầu nổi thì sư phụ à, nói chuyện với ông thổ địa ở đó ông sa chi á